tôi vẫn chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi đời người con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống riêng ngậm ngùi hạt rơi luống hoa cười ai chẳng mơ gấp bên trong khỏi hơn duyên mơ 的鬼。 riêng đến with someone đêm ngày ai không ai sau này 大花。 chưa chọn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu gọi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng nơi bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn yeah. mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu gọi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn đau với chiều mưa gió lòng ta dừng nơi bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn giấc ngủ nào gọi tên suốt cả ngày em buồn lòng tương không bao giờ còn nữa nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào đôi mắt lưu tư thật buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết cũng đôi mắt này năm xưa là vào hồn tôi trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kia kỷ niệm thêm ngày nào thôi trách nhau chi chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói dương cho quên vào dĩ vãng đầu dùng nữa you